Welcome chu ốc ngố channel. Quạt quạt quạt quạt. <laughs> Như thông báo á là tụi mình sẽ cố gắng à, thay đổi phong cách làm video của kênh nhá. Sau cứ mỗi 3 cho đến 5 tháng thì mình sẽ thay đổi một lần và cũng phải tùy vào thiết kế à, nhanh hay sớm thì mình mới thay đổi được. Nhiều khi á uh, chưa suy nghĩ ra ý tưởng thì tháng đó chẳng chưa đổi. Ok, thì chúng ta đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé đó trước khi vào video á, thì mình xin muốn ờ, giới thiệu với các bạn một trang làm về review beta mà dành cho các bạn thích yêu thích là đọc thôi nha chứ không thích là nghe tiếng đó các bạn có thể là ờ, search youtube như thế này Và rất cảm ơn mọi người Bây giờ chúng ta sẽ vào video chính thôi SCP hôm nay của chúng ta có một cái ngoại hình mà giúp anh em mắc ngủ luôn đó Trời ơi, cái ngoại hình như thế nào Thì anh em xin ở 8X, à, 9X hoặc là 10X đời đầu thì mọi người sẽ biết cái hình tượng ờ, đó đó vậy SCP-3166 của chúng ta có hình dạng như thế nào liệu có hoàn toàn giống với chú mèo Raphael chú mèo mướp dễ thương ở trên hay không không không đâu SCP-3166 là một thực thể cao đến 2,1 mét khi đứng thẳng Đặc biệt, SCP-3166 đứng trên hai chân và các chức năng là khá giống với con người nên tổ chức phân loại vào là một thực thể dạng người. SCP-3166 đã được biết đến do một số cuộc nhượng quyền sở hữu cái lý do nhượng quyền á là quảng bá truyền thông ờ, về hình ảnh chú mèo Raphael này nó không tốt cho lắm và không đi sâu vào lòng của cộng đồng người xem cách người ta chọn để quảng bá hình ảnh chú mèo Garfield đó là tạo ra một bộ trang phục nhìn sơ thì khá là giống nhân vật Garfield của chúng ta nhưng mà nó khá thô sơ nên nhìn không thu hút máy Tuy ờ, vậy không phải là bộ đồ Garfield nào á cũng là SCP-3166. Cái bộ trang phục mà Garfield mà được tổ chức giám sát thì kiểm tra bề ngoài của nó là hoàn toàn là một bộ lông mèo thật giống như đã bóc từ da những chú mèo để may thành một cái bộ đồ như thế này. <laughs> nghe thôi đã giống 1001 con chó đốm rồi nhở Có một cái nhân vật phản diện muốn may một bộ đồ từ những ờ, từ lông những con chó đốm Bề ngoài tuy là lông của mèo thật nhưng khi tổ chức khám phá bên trong của SCP-3166 thì nhận ra hoàn toàn khối lượng và kết cấu cơ thể của SCP-3166 hoàn toàn làm từ mì ống. Thật ra cái chắc nó chỉ là gọi là mì ống thôi, chứ chính xác á, món mì lasagna lasagna. À. Ờ. Một phút cho quảng cáo. Mì Lavazana là một món mì phẳng Món mì này thường phục vụ với dạng à, xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt Cùng đó là một số thành phần khác như thịt và rau Mà lem mà lem mà SCP-3166 chỉ nhắm đến một số đối tượng thôi nha chứ không phải bộ trang phục này á gặp ai cũng sẽ tấn công bừa bãi đâu công việc của nó là xác nhận mục tiêu để bắt đầu phải chọn cái địa điểm ngẫu nhiên như là ghép vậy đó mọi người trời ơi và sau đó là xác nhận cái địa điểm là không quá gần cũng không quá xa và nó sẽ tiến hành á là tiến đi dần dần đi đến mục tiêu chứ không phải là có dấu hiệu hối hả là chạy bột phát là mà tới mục tiêu đâu vậy đối tượng scp 3166 á hướng tới là ai đầu tiên á những cái thằng mà truyền thông bên công ty đối thủ đang có ý định nhượng quyền về mèo gắp phèo thứ hai là những ai tham gia vô sản xuất chuyện mèo gắp phèo thứ ba những cái thằng không làm mà đòi có ăn chỉ thích ăn cắp bản quyền của mèo gách phèo thôi thứ tư là thanh niên thích chơi nhạc mèo gách phèo đó anh em nào cứ chơi nhạc đi rồi à, sẽ gặp nó thôi ok và cuối cùng cũng là người khá là quan trọng đó chính là tác giả của mèo gách phèo Vậy SCP-3166 tiến tới mục tiêu của nó rồi Nó sẽ hành động như thế nào Mọi người có biết võ công mà Của một võ sư tài ba trong một kép Quỳnh Tuấn Kiệt không mọi người Đấy, Ổng xém bị đấm vỡ mồm bởi các võ sư tự do rồi đó Đó Và SCP-3166 cũng là thuộc dạng tấn công người khác bằng nắm đấm Chứ không phải là sử dụng siêu năng lực như cái là võ sư mà tài ba trong mặt kép mà điện giật gì đó đó nghe mọi người đó cái bộ đồ mồm lèo này á nó sẽ bắt đầu đấm đối tượng hoặc là sử dụng những cái vật đặc biệt giống như là ghế tròn à, bàn bình hoa này nọ tuyệt đối là không sử dụng những cái vật nhọn để gây tổn thương mục tiêu của mình sau khi đánh à, mục tiêu sắp mặt nhồn rồi đó scp 3166 bắt đầu cho nó ăn cái mì hồi nãy ở trên mình nói đó mọi người nghe xong là vừa đấm xong rồi lại cho ăn kiểu như vừa đấm vừa so cảm thấy rất là đáng yêu đúng không mọi người anh em hãy nhớ lại đi nhớ lại đi cái mì à, lassa gna này á nó lấy từ đâu là nó phải tách cái cơ thể của nó ra và nó lấy những cái món mì đó từ trong cơ thể của nó nhầy nhụa mà nó nhét vô mồm thằng kia anh em nghe thấy nó tởm chưa và trong cái quá trình cho ăn á thì scb này nó kêu là mèo méo mèo mèo mèo mình nghĩ tới đây thôi thà mình chết đầu quay Tuy SCP-3166 á, nó có tính tình khá là lạnh lùng với mọi thứ xung quanh Nó có thể đấm bạn vỡ mồm, có thể làm tất cả mọi thứ ờ, lên bản thân của đối tượng của nó Nhưng mà nó không thể nào cưỡng lại sức hút của món mì Lasagna này Mình không biết đọc món mì này như thế nào nhưng mình đọc uh, tiếng, tiếng, như vậy nhé chúng mình đọc qua lộn của PewDiePie cái gì Bitch lasagna nếu trong phạm vi ờ, mà SCP 3166 xuất hiện á mà gần đó có Bitch lasagna thì nó sẽ ưu tiên đi tới món mì trước và nó lấy tay nó bóc lên và nó nhét vô cơ thể nó kiểu nó giống như là nó phải hòa hợp chung với món mì đó rồi nó bắt đầu á xong hết tất cả mì ở đó nha phải xong hết toàn bộ luôn thì nó mới hướng tới mục tiêu của nó nếu mà mục tiêu của nó mà ra ngoài vòng ờ, kiểm soát của nó rồi thì nó tha luôn cho mục tiêu nó quan trọng là mì hơn SCP-3166 xuất hiện lần đầu tiên ngày 23 tháng 10 năm 1989 tại một nơi sản xuất chuyện mèo phèo tại Chicago à, anh em nghe tới Chicago thôi là anh em thấy tự do rồi đúng không quá tự do luôn tại cái cơ sở này á ngay cái thời điểm anh bảo vệ đang đứng tán dốc với nhau thì thấy một cái người mà dáng khá là cao đang lang thang trong cái chỗ nhà máy in chuyện vừa đi vừa la làng may là nó la làng chứ không phải là nó lại mèo méo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo má má cái cảm giác thật sự tôi rất là đau khổ luôn á ngay sau đó cái chú mồm lèo hai m mốt này bắt đầu tấn công những cái người ở trước mặt nó anh bảo vệ cũng bắt đầu vào can ngăn nhưng mà cũng bị con mèo này quánh cho sắp mặt liền cho đến 20 phút sau thì bắt đầu con mèo này biến mất và tổ chức đã được thông báo và cử người đến xem xét cái tình hình là như thế nào tiến hành á, cho những cái người gặp và những cái người tiếp xúc với SCP-1366 uống thuốc lú thích hợp Tiếp tục là kể những cái câu chuyện mà tại sao họ bị thương tích như thế này Ở một ngày đẹp trời anh ờ, bảo vệ đang chạy vô thấy mà cô nào đó mà dấp hạt cát xong té u đầu mà rồi té dập mặt đó Thì đơn giản là gì thôi <laughs> Nói chơi chứ tổ chức người ta sắp đặt cái câu chuyện như thế nào thì mình không biết à, Người ta không có ghi Mình thêm cái này vô cho nó ờ, vui tươi tí chứ con này mình cảm thấy nó đáng sợ thật sự đó mọi người Sau đó các vụ việc mà liên tục xảy ra tại các nơi in chuyện 29 tháng 10 năm 1989 Lúc này á là mồm leo bắt đầu ờ, chuyển khẩu vị sang tấn công cái mục tiêu như ở trên mình đã nói đó mọi người có 5 mục tiêu đó và kéo dài cho đến bây giờ luôn nó vẫn không thay đổi gì tổ chức đã phân loại cho SCB 1366 là Eculis nó là khó quản thúc và nó thuộc tính là nó có suy nghĩ riêng của nó và như là một con người quá trình quản thúc của scb này á bây giờ là mọi cái quảng bá về Garfield đều phải thông qua tổ chức để tổ chức sắp đặt các đặc vụ giám sát các đối tượng nào mà có nguy cơ bị tấn công bởi SCP-1366 thì á các đặc vụ chuẩn bị cái món mì uh, à, Lagatana đông lạnh để dụ SCP-1366 đi theo cái hướng mì và bỏ qua mục tiêu là con người của nó có một điều rất là kỳ diệu nha là khi đặt vụ mua l, à, à, khúc này anh em nghe sẽ hơi bậy nhá, nhưng mà ghi chính xác là mua l trong một lần dẫn dụ SCP-1366 ra khỏi mục tiêu á thì lần đó SCP-1366 có để lại một cái phần ờ, bánh một phần mì của nó thì đem phân tích ra thì rất là gõ luôn lần này nó sẽ gõ ràng hơn là khi mà cho cái mục tiêu của nó ăn phân tích ở trong miệng của mục tiêu thì nó đã bị ờ, xáo trộn một số chất ở trong đó rồi thì bây giờ á lấy nguyên gốc luôn phân tích ra thì thấy cái món thịt trong cái món mì đó là thịt của tác giả What the fuck Nhưng là điều kỳ lạ ông David Jim này á, là người sáng tạo ra Garfield thì vẫn còn an toàn trong sự giám sát của tổ chức Và các nhà khoa học không biết tại sao đó là phần thịt của tác giả Cũng không biết đó là mục đích là gì đó, Nhưng mà ông tác giả vẫn còn an toàn mọi người nhé Yên tâm Và video đến đây là kết thúc nếu mọi người thấy hay để lại một like, một subscribe cho kênh Và đừng quên chia sẻ SCP này đến với mọi người nha Thật mình nghe xong mà SCP mình làm SCP này nhiều lúc 3 giờ sáng thật sự mình cảm thấy hơi ờ, gợn tóc cái gì cái hình tượng của nó Mình chỉ gợn nhất đó là khúc mèo mèo mèo mèo mèo <laughs> Và vừa mè đút vào mờ mình những cái món mì mà mình thấy món mì đó cũng khá là ngon mọi người <laughs> Nhưng mà vừa bị đấm xong ăn mì mình cảm thấy là nó hơi khá là đau đớn và không phục mình không phục cảm ơn mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ